mà lòng tái tê đã vắng vòng về nên đắng nào cho với những thương đau em đã bỏ ta rồi từ ngày em đi hạnh phúc xưa như quên mất nụ cười từ ngày em perfectly point.